Power one more quán hay ơi xin cảm ơn và để giúp vui cho buổi tiệc rượu hôm nay Rùng sẽ đến với nhạc phẩm được mang tên một nhạc phẩm cũng rất là dễ thương à nhạc phẩm được mang tên buồn làm chi em ơi à và hãy cho một nào vỗ tay thật náo nhiệt để cho đón buồn ca khúc đầu tiên à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ rồi cũng bay vào Bây giờ lại xa cách nhau Đông treo trên mái đầu Tầm tư đến hôm sầu Qua bao nhiêu gian đầu Mà lấy nhớ quá cầu sáng nay Ôi là chia sayangan Gieo mong muốn cho hoa tiêu hàng Thôi số kinh đẹp Người quyết tranh tình quá vội vàng cho mình tất cả là thiên lý nên tình phải phải dỡ ra ai gieo bom mờ cho hoa kia buồn thế số kiếp đẹp mà người cứ trách mình quá vội vàng vào Tiền ra tầm với Trời có tốt tương lai Nhớ sai vẫn kịp quay lại Dù thời gian thôi mà Kiếp cầu một chiếc thư dài làm chia vơi chờ chờ ngày mưa ôi rơi mắt ơi sầu lìa ra tầm vơi vui của em mình à, trước tiên à, xin kính chúc em à, à, một ngày vui và được trăm năm hạnh phúc và kính chúc à, toàn thể quý quan khách cũng như ông bà cô bác anh chị em một buổi tiệc thật ngon miệng và tràn ngập niềm vui thì, à, thì trong à, chương trình ngày vui hôm nay cũng có tinh thần văn nghệ mình không có gì hơn mình à, xin gửi đến nhạc phẩm được mang tên ngày xuân vui cưới nhạc và lời của Obama à, sáng tác đôi nương chung nhạc cụ hầu cẩm đầu chống nổi billionaire mời quý vị cùng thưởng thức em ơi chắc có lẽ năm nay anh sẽ đưa vào sinh hoạt dù một ngày nào đó anh sẽ giúp em đi và ngày mai anh sẽ giúp em đi liền cùng qua xa cây là vui nhà trai hoa trái bên gáy cây từ ngày xuân hoa lá cho màu xuân tôi màu tôi cho ngày mai mừng anh mong chung chúc về đây chúc quê dâu hẹn luôn mới hiên chào ta cô dâu đi nhắn xin là xinh đây chúng thì hiền xin lửa lại vừa đôi khuyên hai họ chúc mừng cho đôi vợ chồng nên nói chia mình đau. cô vui quá giá các bạn con người nhà trai là hàng ngày chứ bên gái em thì đâu ngày xuân ta hát âu bằng lâu ta hát suốt xuân vầy cho các cây trời bay cho tâm hồn vui về với tôi hát câu này tôi nói hôm nay tôi với anh đi làm thôi không xui tôi nói nếu mà xui đâu với đề hiểm mà xanh lửa quá gì xui ơi chứ ngày hôm nay đèn sắp nhỏ đã xong rồi nếu tiền tuổi mình rất ngô về kia trăm năm duyên tình thân mình hơn nhau tròn đời tình vui sáng ngời cho nhau khói mặn hương nồng cho nhau nụ cười ngọt trinh nguyên thời phới ngày xuân hoa lá tươi thật tươi màu sắc vì hoàng hư không cho ngày vui người ta không xin chúc chú về mới xin chúc cô dâu nên nói hiền cao cao cô dâu duyên dáng xin thật là gì lời chú dễ hiền xin hứa lại xưa đôi quan thiên hai thò chúc mừng cho đôi vợ chồng nên nói hiền và lâu ơi nhà trai là ai thiếu bên trái kém gì đâu ngày sinh ta hát câu và lâu ta hát lúc xuân quầy cho cánh ngay trời mây bà hai đang nói với thầy tâm tôi tính năm này cưới luôn cho thằng sau anh tính thấy chuyện rồi tôi với anh đi làm xuôi ông xuôi cũng mối với mà xuôi châu quấn dễ hiền vỏ sùi ơi chứ ngày hôm nay chuyện sắp nhỏ đã xong rồi nếu tiện tụi mình tính lên gì với tôi trăm năm duyên tình vẫn bền cho nhau người vui với với sang năm cho đời họ tin mình con kinh đầu lòng là một bé trai thật ok ôi vui quá xác đây là vui nè ôi vui quá và con người ôi vui quá xác chị không ơi hồi xưa ban nhạc à, hoàng phú biết nhiều